Sao ạ? Chưa nó chưa nổi, nhưng mà nó nổi được à, Nhìn cần à Ôi 4H Dòng hơi vất vả tí Gì em ạ? À? Cái máy bốc có mỗi con 43 thôi Nhìn cần này, ui cong Ờ, con xe tuyên để đấy với xe mua bốc mỗi 43 thôi Chưa chưa Tí nữa vào đây làm tối anh bảo xe máy đánh vào rồi nhưng lại đánh ra bốc con mũi con bốn ba lại bốc tiếp lâu mệt lắm ạ đang định vào đấy rồi nhưng mà chưa bốc tối à, người nhà ta đang đuổi cho cô hanh con cá to ừ. đây lâu vậy cần nỗi mềm cần nỗi mềm dòng nó vất vả không cho vào đấy được ý rồi lái được nó rồi đấy, đấy, đấy, ra thì ông cá ông rơi bà thì toàn đấy đấy ừ. mệt rồi mệt rồi mệt rồi mệt rồi nó, nó cũng mệt rồi dòng bao nhiêu lâu rồi u uh sao nó còn khỏe thế gần nổi Ừ. Này, máu nhồi Khỏe thật Đấy, dòng bao nhiêu lâu rồi Từ lúc em Điện <laughs> thoại thần cám Từ lúc em thấy anh đang chặt cây anh mà Tưởng lên rồi mà không lên được Cần nó mềm quá có vất vả với con này U uh, nó khỏe thế ôi đợi đợi đợi tí đợi tí anh anh anh này mình vớt ra được cần nó yếu lên rồi lên rồi lên rồi lên rồi lên rồi ra đây ờ. khỏe thật Sao nó còn khỏe thế nhỉ Lấy nọ, lấy nọ, lấy nọ Vượt đầu nhá, vượt đầu nhá Vượt đầu, à? mê rồi, mê rồi Trôi anh ạ, bảo sao khỏe thế Tưởng chấm Vượt hơi ngắn đúng không? Trôi Trôi, trôi, trôi em không lái được, cái này nó mềm. Từ từ đã, từ từ đã, lên này. Nó lên rồi. Úi rồi không lái được Dày trụng quá Để lại kia anh lại anh anh lại rồi Úi rồi lùn mẹ e mày mãi mới được mày ngon ôi giời to thế nhỉ ui anh đại thử bên nào ôi. to đấy bên nào tháo nó bên nào Rồi. À? Ờ. to bên cá này nào sao nó to thế nào nào vất vả suốt đấy rồi hai phát phát vào mang rồi, bên đây. Ai kìa. Đó. Đó ấy. Ừ. Ừ, bỏ sao Kinh bỏ sao dòng vất vả quay quay ngang quay ngang ấy ừ. được